Chào mừng 500 anh em đam mê bài bịp đến với kênh youtube của Tuấn Macao Thì à, thưa anh em, trên thị trường bài bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi bài bịp đúng không ạ Thì à, hôm nay trên cái video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm nhỏ gọn, đơn giản, dễ chơi và dễ sử dụng nha anh em Thì đó là một cái dòng sản phẩm liên quan đến cháo đổi bài Thì à, đây, trên màn hình anh em đây chính là cái dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em Nó mang tên nó được mang tên là mỏ mềm đổi bài thì à, thưa anh tại sao lại gọi là mỏ mềm và chức năng đổi bài của nó như thế nào thì à, mình sẽ review cho anh em xem à, cho anh em à, xem nhé đây anh em nhìn này à, bằng mắt thường quan sát anh em nhìn cái mỏ này này rất là mỏng đúng không ạ Đấy. nó rất là mỏng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thôi nếu mà đặt lá bài lên thì nó cũng chỉ vừa lá bài anh em nhìn này có thể bẻ cong uốn mềm rất là nhỏ gọn mỏng đúng không nó chỉ là hai miếng vải thôi Đấy, rất là mềm anh em có thể uh, sử dụng con mỏ này anh em chế vào bất kỳ đâu mà anh em mong muốn nhé anh em có thể chế vào những cái uh, quần này vào áo anh em hoặc là vào ví thì anh em muốn chế vào đâu thì cứ uh, khi mua mỏ hãy liên hệ hãy liên hệ với trực tiếp với Tuân Macao nhé thì uh, nếu mà anh em muốn chế vào đâu thì nếu mà anh em không thể tự chế được ấy thì bên mình cũng có thể chế cho anh em Đấy. đây là một con mỏ mềm này. số lượng thì à, cũng à, nói chung là cũng về vài chục con thôi nên anh em hãy nhanh tay để à, đặt mua hàng thì sẽ còn nhé rất là nhỏ gọn này anh em chế vào áo và ví ví cá nhân của mình thì cũng rất là đẹp Đấy. anh em nhìn nhé mình sẽ đi test con mỏ này cho anh em để cho anh em xem cái khả năng tráo đổi bài của nó thì những con mỏ như thế này nó sẽ thích hợp với các bộ môn như là liêng và ba cây anh em trên liêng ba cây sử dụng con mỏ này là ok nhất à. ngoài cái dòng mỏ mềm này ra thì bên tuân gam cao cũng có một cái dòng mỏ giá rẻ bình dân hơn cho anh em đó là cái dòng mỏ mini sạc thì là hoàn toàn hai con mỏ này đều là sạc pin nhé sạc từ nhé à sạc pin à, anh em nhìn này hai con mỏ này đều là sạc pin thì anh em cắm sạc Samsung bình thường của em của anh em vào là sạc được thôi à, sạc thì tầm từ 3 đến 4 tiếng là nó sẽ đầy đây mình sẽ đi test cho anh em con mỏ này cho anh em xem cái khả năng cháo đổi bài của nó như thế nào cũng như là hướng dẫn sơ qua anh em cái cách chơi con mỏ này nhé chỉ là trên kính nhé vâng với cái dòng mỏ này, mỏ này ngon. anh em chơi bất kỳ bộ môn nào như liêng ba cây đều rất là ok mình sẽ test thử khả năng cháo đổi trước với con mỏ mini này anh em nhìn này đây là mòng dòng mỏ rất nhỏ bằng một lá bài thôi anh em nhìn này nó chỉ bằng lá bài đưa lại miệng là tự động hút cá đổi này rất là êm nhé máy móc thì hoàn toàn là nhật 100% trăm ừ. anh em nhìn cháo rất nhanh với con mỏ mini này thì anh em có thể chế trực tiếp vào cổ tay cổ chân đấy với những cái dòng sản phẩm mỏ mini này thì mình đã có từng video làm vào à, chế vào cổ tay này cổ chân rồi thì à, anh em cứ à, ấn đăng ký kênh và vào kênh để xem nhé anh có mảng chưa đây và cái hai triệu rưỡi mình sẽ đeo trực tiếp vào cổ tay cho anh em nhé anh em hướng dẫn anh em này đeo vào cổ tay như thế này để đánh Đấy, đây này mình chơi liêng đúng không ạ chơi liêng thì cách hao bài rất là đơn giản ví dụ nhé mình cần hao cây quy vào này anh em nhìn cách hao bài vào này cây quy vào này Đấy. anh em nhìn nhé Cách heo cây quy này Chéo hình chữ V Đưa vào Đấy. Tay anh em chỉ cần để như thế này thôi anh em khéo léo che đi anh em che bài đi anh em đưa vào cái miệng này là nó sẽ tự động hút Đấy, anh em heo cây quy vào anh anh ở đâu anh ở chỗ nào à, anh em nhìn bài mình nhận được bài như thế này này em là một người có rất nhiều bãi bờ anh cái đấy nhưng mà em muốn tuyển một người ông thợ nào phải uy tín là một này đánh đẹp là hai chứ bây giờ anh em nhìn này có giới thiệu không ông thợ đi làm đó. được 500 triệu về cho em được mấy triệu bạc em ở thịt mẹ tôi về gà đéo đâu cách hao đây anh em rất là đơn giản đúng không chỉ cần chéo hình chữ V là hao được anh em này, em đánh em thấy đánh đẹp thì em lưu số vâng. cách hao rất đơn giản đúng không anh em cầm về này hao này đấy anh gửi số cho rất là đơn giản đúng không đây là với dòng của mini con dòng màu mềm Đấy, nút nhả bài này anh em chơi xong thì ấn nhả bài ra Đấy, ok đây là dòng mỏ mini đánh rất là ok đúng không anh em dòng mỏ mềm thì nó còn tuyệt vời hơn dòng mỏ mini này dòng mỏ mini này nó đã nhỏ gọn thì dòng vỏ mềm còn nhỏ gọn hơn đây thế anh em cháo đổi bài này ừ, anh em nhìn này Anh vâng em thấy thế nào Rất là nhanh và êm đúng không ạ? Không hề nghe thấy một cái tiếng động gì với cái những con mỏ như thế này luôn Nó chỉ là tiếng ma sát của hai lá bài với nhau Đấy. Giống như cái tiếng anh em Đấy, à, à, Anh em nhìn không? Hai lá bài ma sát vào nhau Như thế thôi Thì anh em muốn đặt mua cũng như là chi tiết cụ thể hơn về những con mỏ này anh em kết bạn trực tiếp với Zalo số điện thoại của mình hoặc là liên hệ gọi điện trực tiếp nhé Cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuân ca trong thời gian sắp tới. Xin chào anh em.